Ok, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả em đã quay trở lại với kênh Hoàng Giang Review Và mình là Hoàng Giang đến từ ở Sông Com Và trong video này mình à, lại chia sẻ cập nhật những thông tin mới nhất về app TX 140 anh em nha. Rồi thì mình sẽ cập nhật thêm những thông tin mà ở những video trước mình à, chưa chia sẻ cho anh em nha. Thì ở đây sẽ kéo xuống này Và anh em lưu ý nhé là ở đây chúng ta có thể tải app về sử dụng trên điện thoại của anh em nha. Anh em nhấn vào ứng dụng để tiến hành tải nha. Kéo xuống tiếp nữa này thì đây sẽ có tham gia để thành triệu phú cho nha là sử dụng công nghệ khai thác trên đám mây và đề thi này để đảm bảo rằng tất cả người dùng nhận được ờ, nhiều doanh thu tiện ích nhất anh em nhá. Kéo xuống tiếp nữa này là hiển thị dữ liệu nền tảng này. Thì đây sẽ đang có là lợi nhuận tích lũy này cũng như là tư cách thành viên nha. Tức là tổng số lượng ờ, người dùng đã tham gia vào app này đấy. Anh em có thể thấy con số này cũng cực kỳ lớn anh em nhá. Kéo xuống tiếp nữa này sẽ là về chúng tôi. Chúng tôi đang ở tốt nhất của chúng tôi. Nghĩa là sao? Là thực tế ở đây là dịch code bay word thôi nên nó chưa chính xác nha. Là kéo xuống tiếp này là khai thác trên nền tảng đám mây cung cấp một cách khai thác có hiệu quả về chi phí cho Bitcoin và TEDx anh em nha cũng như là các loại tiền điện tử khác này đồng thời cả giao dịch định lượng và công nghệ DeFi sẽ cho phép bạn dễ dàng tham gia vào các giao dịch blockchain với số vốn nhỏ và có được thu nhập ổn định như bảo hiểm anh em nhé. Và cuối cùng là các đối tác toàn cầu này thì đây sẽ có Binance này, Bitfinex này, FTX, Gate.io hay Kraken. Đó 246 6 đối tác cực kỳ uy tín và nổi tiếng trên toàn thế giới rồi hầu như là anh em đều sẽ nghe là một trong những đối tác ở đây đúng không ạ và chỉ thêm ý là anh em có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay vấn đề nào ấy, thì em có thể liên hệ với nick Telegram nha qua biểu tượng là hình tai nghe này em bấm chọn này đó thì sẽ là nick Telegram là TDX Service này thì em sẽ tiến hành nhắn tin cho nick Telegram này những câu hỏi thắc mắc của anh em và để được à, bộ phận à, chăm sóc khách hàng họ hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho anh em nha rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại app này ngoài ra là rút tiền thì em sẽ nhấn vào rút tiền cho mình này ok thì anh em lưu ý nhé là sau khi làm tiền xong rồi thì à, sau một ngày từ 24 giờ thì em mới có thể rút được tiền nhá thì đây sẽ có 3 ví chúng ta để rút tiền là ví chính ví thu nhập và ví tài chính anh em nhá đó thì em sẽ nhập số tiền anh em muốn rút vào đây này sau đó nhập địa chỉ ví TEDx của anh em rồi cái nữa một vài mật khẩu bảo mật thì em sẽ đăng nhập mật khẩu nhập nha và cùng nhấn vào xác nhận để rút tiền này thì chỉ ở thêm ý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 giới thiệu và kiếm phần thưởng này chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn và bắt đầu kiếm tiền anh em nha đó những người mà được anh em giới thiệu ấy, họ làm càng nhiều tiện ích họ đầu tư càng nhiều tiện ích vào app này thì em sẽ nhận được hoa hồng càng lớn nha và đối với app này thì chúng ta sẽ có ba tầng app rồi anh em nhấn mục ờ, đội này tức là đội nhóm này em quan sát này ở đây sẽ có level 1, level 2 và level 3 quy hiện lên thông tin của tất cả những người đăng ký qua link của em nha và đối với từng level anh em sẽ nhấn vào hình quả chuông cho mình này kế tiếp nhấn vào doanh thu hàng ngày và các chương trình khuyến mại nha thì à, ở đây sẽ có 3 tầng đét và từng level thì em sẽ nhận được cả mức hoa hồng lần lượt là 15, 3 và 2 phần trăm nha mình thấy mức hoa hồng này cũng cực kỳ cao rồi em ạ Ok, thì như vậy mình đã cập nhật thêm những thông tin chuyên sâu cũng như là chia sẻ những thông tin chi tiết về app TEDx 140 này. Thì em nhớ lưu ý nhé, là đường link đăng ký cũng như là đường link 3 video hướng dẫn cách à, rút tiền, cách nạp tiền cũng như là cách đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Còn bây giờ, em đã tất cả anh em cho video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Review. 欣赏。